đây chính là tỉnh Cao Bằng và có thành phố Cao Bằng. Diện tích toàn tỉnh là 6.700 km vuông với dân số 523.400 người theo như công bố năm 2009. Ở đây là gồm có 10, 13 đơn vị chính. Thành phố Cao Bằng là có diện tích 107,6 km vuông, dân số 84.421 người. Huyện Bảo Lạc có thị trấn Bảo Lạc 918 km vuông, dân số 49.400 người. Huyện Bảo Lâm có thị trấn Bắc Miều 913,4 km vuông, 55.900 người. Huyện tiếp theo là huyện Hạ Lang có thị trấn Thanh Nhật đây. Thanh Nhật, Thanh Nhật. Huyện Hạ Lang, thị trấn Thanh Nhật. Diện tích là khoảng 463,4 km vuông dân số 25.300 người ở đây là có quốc lộ 3 và đây là giữa huyện Trùng Khánh và huyện Thành Lang là có khu dịch Thác Bảng Dốc nó nằm ngay khu vực này có một con suối mà tiếp giáp với Việt Trung đấy huyện tiếp theo là huyện Hà Quảng Hà Quảng thành huyện Xuân Hà thị trấn Xuân Hòa diện tích 453,7 km vuông, dân số 33.300 người. Huyện tiếp theo là huyện Hòa An. Hòa An là có thị trấn nước hai mà trong đấy nó có ở um, thành phố Cao Bằng đấy, ở bên trong đấy. Diện tích là khoảng 453 609,5 km vuông với dân số 63.500 người. Huyện tiếp theo là huyện Nguyên Bình có thị trấn Nguyên Bình 841 km vuông, dân số 39.400 người. Huyện Phục Hòa là có thị trấn Tà Lùng, ở đây là có quốc lộ 3 là cửa khẩu Tà Lùng, đi sang tỉnh Quảng Tây, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. 251,9 km vuông với dân số 22.500 người. Huyện tiếp theo là huyện Quảng Uyên, có thị trấn Quảng Uyên, 384,9 km vuông dân số 42.600 người. huyện tiếp theo là huyện Thạch An có thị trấn Đông Khê. Thị trấn Đông Khê mà tiếp giáp với tỉnh Lạng Sơn đấy. 690,5 km vuông dân số 30.600 người. Huyện tiếp theo là huyện Thông Nông. Huyện Thông Nông thì có thị trấn Thông Nông 357,6 km vuông dân số 23.200 người. Huyện tiếp theo là huyện Trà Lĩnh huyện Trà Lĩnh là cũng có cũng tiếp giáp với Trung Quốc có thị trấn Quốc Hùng 259,2 km vuông dân số 21.600 người huyện cuối cùng là huyện Trùng Khánh 468,7 km vuông và dân số Trùng Khánh đây thị trấn Trùng Khánh cùng tên luôn 48.700 người và diện tích 468,7 km vuông giữa vùng Trùng Khánh và Hạ Lang là có khu du lịch Thác Bản Dốc đấy